không được à, cái mạch này á, là cái mạch sạc à, sạc ngắt ngắt đầu vào chứ không ngắt đầu ra ha thì không biết là người ta bán người ta có cài hay không mình không biết nhưng mà khi mình về là cái nào mình cũng phải cài lại ha còn mình không biết á, lúc đầu mình không biết thì mình phải đi hỏi cái người bán ha người ta chỉ nó như làm nhiều thì nó quen thôi ờ, cái này thì mình làm cũng khá lâu rồi cái đời cái cái à, cái lúc mà cái lò kéo nó mới ra thì những cái con IC á IC 8 chân dáng hầu như kiếm là không có thì mình phải tìm cách để mà mình độ à, mình độ những cái mạch này vào cái lo kéo những cái mạch nguồn á, à, mạch nguồn sạc á là nó bị hư IC thì là hầu như là thua à, phải độ lại còn không thì câu trực tiếp mà câu trực tiếp thì nó rất là nóng mà mau có hư bình do đó mình đã tìm được cái mạch này mình biết cái mạch này là đâu 3 năm hay gì rồi hai ba năm nhưng mà mình hiện tại thì mình cũng ít có làm ừ, tại vì ờ, bây giờ thì linh kiện nó cũng đã nhiều rồi do đó là mình cũng ít có độ chế thì hôm nay mình sẽ làm cái <coughs> độ lại cái mạch này hiện tại thì cái mạch này nó đang bị hư này. lúc đầu nó xài ngon hay không thì mình không biết nhưng mình nghĩ chắc xài được nhưng mà do thời gian thì nó hư với thêm cái nữa là mình thấy cái <clears throat> cái những cái mối hàng này chấm nó cũng không có vững lắm do đó là mình quyết định mình đổi sang <clears throat> đổi sang mình à, dùng cho cái mạch này thì cái mạch này thì không cần cái mặt đồng hồ cũng được ha nhưng mà mình à, lúc đầu mình cài đặt á, là mình phải có cái cái cái mặt đồng hồ này rồi mình cài cho nó chính xác và thêm nữa muốn cài được cái này thì phải có một cái nguồn để mà chỉnh được ha đây là mình dùng cái à, mạch hạ áp này. hạ áp này hôm rồi mình mua cũng khá cao cái mạch này mình mua tới bốn năm chục ngàn còn cái mạch mà nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ con à, mạch nhỏ thì nó tầm mười mấy hai mươi ngàn là có rồi mình mua cố tình mình mua cái mạch nó hơi to ha còn đây là cái đồng hồ đây đây là hai cái chân nguồn vào của 220 nè ha, 200 nguồn vào của 220 không phải là câu trực tiếp đâu nha con nối tiếp thôi chứ không phải trực tiếp đâu rồi thêm ở đây là hai cái nút chỉnh à, chỉnh cài đặt cái nút chỉnh đầu tiên này nè à, cái biến áp này là để à, để chỉnh điện áp cao ha tức là cao tức là cái ngưỡng cái ngưỡng để mà nó nó, nó tới đó nó ngưng vậy tỷ giờ 13V nó gì là nó tới 13V nó sẽ ngưng còn này là cái cái cái, cái à, cài đặt điện áp áp thấp ha áp thấp áp thấp có nghĩa là khi nào mà bình tới mấy volt là nó sẽ ngắt ví dụ như đây là mình cài để tầm tầm khoảng chừng 12 volt, 12 volt là nó ngắt 12 volt là nó sẽ tự động nó sạc lại ha <coughs> sạc lại tới đây mình cài đây 13 volt thì sạc tới 13 volt là nó nghỉ thì đây 12 volt nó sẽ sạc sạc tới 13 volt nó nghỉ rồi còn ở đây là cái đồng hồ hai cái chân này hai cái chân này là hai cái chân để báo đồng hồ còn hai chân này là hai chân trực tiếp của của bình vào đây rồi để cài đặt thì trước tiên mình sẽ lấy một cái mạch một mặt cái mạch chưa từng cài đặt luôn nè cái này mình cũng mua trên mạng thôi mình biết cũng khá lâu rồi nhưng mà lâu nay mình không có đặt ha lâu nay mình không có xài thì à, trước tiên á mình cứ để như thế này đếm à, con nào cũng được một hai hai một gì kệ nó nhưng mà bên này nó ghi là BRB1 BRB2 nè 1 2 ở trên cái mạch nó có ghi ở trong trước khi mà mình à, muốn cài đặt nó thì mình sẽ sẽ cho nó trở lại cái, cái, cái, cái, à, cái mức thấp rồi mình mới cài đặt ha rồi mình sẽ à, cái con số 2 này nè con số 2 này ha mình sẽ dặn nó sang phải ha con số 2 mình sẽ dặn sang phải không phải chừng vài vòng cũng được mà vài chục vòng cũng được không có gì cả sang phải rồi dẫn sang phải cái này mình ờ, hôm rồi mình cũng thấy trên mạng nhiều lắm à, mấy bạn nói là không hiểu thì mình cũng làm giống Iran thôi hy vọng là nó sẽ hiểu mình dẫn sang phải sang phải để trả ha rồi rồi cái số 1 này cái số 1 này mình sẽ dặn về bên bên trái bên trái quay ngược lại bên trái ra quậy ờ, quay tầm chừng 5-10 vòng vậy là cũng được rồi không cần nhiều đâu mình nghĩ là cũng có thể là người ta đã căn chỉnh sẵn nhưng mà mình thì đa số là mình căn chỉnh lại thôi à, mình không biết là chính xác bao nhiêu nhưng mà mình khuyên mọi người thì cái nguồn mà để mà sạc cho cái bình nhất là lo kéo hay là lo xe Honda thì tầm 13V 5 là được đừng để tới 14V mặc dù nó sạc được 14V nhưng mà không phải bình nào nó cũng được 14V ha rồi như vậy là đã xong xong thì à, ở đây cái chân K1 nè K1 nè thì mình sẽ à, đấu như thế này gọi xuống đây này đây chân K1 nè mình sẽ cho trực tiếp cái nguồn 220 vào ha K1 mở hai chân luôn K1 nè trực tiếp vào 220 cầm hơi rối ha để mình gỡ ra cho mọi người xem nó dễ đây đây là cái cộng dây 220 nè à, mình à, 220 à, nè mình kéo xích lợi một tí đi đây là dây 220 nè đó mình một cộng mình cho đi trực tiếp ha còn một cộng còn cộng ga còn cộng 220 còn cộng 220 nè đây là hai cộng ha một cộng cho đi vào cái K1 cộng còn lại cho đi vào cái biến áp biến áp mới, mới lấy ra một cộng tại biến áp nó có hai cộng ha rồi mình sẽ đấu cái cộng này bên đây rồi như vậy là đã xong rồi tiếp theo là mình sẽ đấu cái đồng hồ ha mình lấy cái đồng hồ ra mình lấy cái ờ, đồng hồ rồi khỏi công lấy cái mới Đây cộng theo cộng trừ theo trừ cái đồng hồ thì nó nằm ở bên ngoài ha ngoài này v trừ v trừ v cộng phải ờ, mua cái này thì nó có cái nó phiền phức có cái là phải cài đặt nha chứ không biết người ta có cài hay không mình cũng không biết rồi bên trong này là cộng bên ngoài là trừ ha trừ cộng rồi chắc đêm hôm nhậu nhiều á rồi <coughs> rồi còn cái đầu ra nó nè hai cái đầu ra có biến áp 10 15V à, đi ha là mình sẽ cho qua cái cho qua cái con uh, ờ, diode ha cầu ha và hai cái chân trong hai cái chân trong này là chân hai chân AC của nó vào nè nắng ra thì đây là nguồn cộng nguồn trừ ha ở đây để mình coi cái đây là nguồn trừ phải không đúng rồi đây nguồn trừ đây nguồn cộng nè thì ờ, mình sẽ dùng một cái ờ, một cái chỉnh nguồn mới được nha à, chỉnh nguồn mình mới cài đặt được ha đây là cái chỉnh nguồn rồi, mình sẽ gắn vào đây chân cộng nè phải không đúng rồi rồi đây là chân trừ nè rồi còn cái ờ, cái hai cái chân này hai cái chân ờ, mình nắng nè đó, hai chân ra đó ao nè ao nè rồi mình sẽ gắn vào cái phần à, bình ha <coughs> rồi chân âm là chân trong chân âm chân trong chân dương chân ngoài cái này nói chung là mình nếu mà mua về xài là hơi phiền phức nha còn anh em mới vào nghề độ à, cho lo á, thì nên mua còn cái này cũng người xài ờ, mua về để xài mình không có gành điện tử thì cũng hơi khó nhưng mà mình thấy thì nó hoạt động tốt trừ trừ trong mình ờ, có thật nó có sao nó vậy để không có nó thêm nó bớt hay là gì cách nâng đỡ gì hết rồi à, xong còn hai cái thằng này của bảy à, ờ, chỉ lấy cái à, mình chỉ lấy cái à, mình chỉ lấy cái mặt đồng hồ này thôi nha mở phóng à, nhỏ nhỏ lại tí rồi ờ, coi lại ha 220 nè một cộng đi vào K cộng nè K1 nè còn một à, cộng thì à, cộng 220 lại thì đưa vào biến áp và một chân biến áp còn lại thì nó sẽ đưa vô k không <coughs> rồi à, ở cái đầu ra của cái thằng biến áp là 12V nè mình cho vào đi diode cầu à, hai chân trong là hai chân AC rồi chân âm chân dương thì để cho nó đúng rồi mình phải để cho làm cho cái mạch à, chỉnh hết ha rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ cài đặt mình cắm điện ha rồi, cắm điện rồi cắm điện rồi mình sẽ đo thử cái này à, gò le nó chưa đóng rồi gà le nó chưa đóng nó chưa sạc để xét vô tí rồi mình coi nguồn ga nó có chưa ha rồi để đồng hồ đi nguồn ga của nó là ở đây có hình như là chưa có nguồn à. chưa có nguồn kìa chưa hoạt động hả nguồn này tốt không đợi mình tí đi mình xem lại cái rồi cái này tại sao mà nó không qua điện là do cái cái nguồn ở đây nè cái nguồn kích nó chưa có có nha. tức là mình bỏ cái bình vào đây nó có một cái bon nhỏ thôi ha à, nó sẽ kích cái cái gờ le kích rờ le này nó mới cho dòng điện chạy qua để em cắm điện mọi người xem đây là là giác này là nguồn nó chưa có nè ở chỗ này nó cũng chưa lên nữa nè Rồi mình kéo sát sát lên ha à, chỗ này nó cũng chưa có lên điện luôn nè mình sẽ dùng một cái bình nhỏ nguồn nhỏ thôi lấy cái bình của nó cũng được rồi âm theo âm dương theo dương mình sẽ kích cái là nguồn nó sẽ chạy ra luôn thấy không mình kích cái là nguồn sáng liền nè mình kích lại đó mọi người thấy không là nguồn nó sáng liền đó nha rồi như vậy thì à, để chỉnh á thì mình sẽ tháo ra mình câu trực tiếp mình chỉnh à, mình chỉnh trước ha như mình kêu cài đặt đi đó mình cài đặt đó rồi mình sẽ tháo ra mình cài đặt nó lại thì à, lúc đầu á, thì mình kêu cái cái con, con một này là là cái con thấp ha là mình à, trước khi ấy mình sẽ xả về bên trái hết mình xả về bên trái xả ít cũng được xả nhiều cũng được nhưng mà tốt nhất thì xả nhiều cũng được đi cho nó à, khỏi mất công sai còn cái này thì à, cái này dặn về bên trái nè à, còn cái này mình sẽ dặn về bên phải xả về bên phải hết rồi rồi mình sẽ cắm điện vào mình cắm điện vào đây nguồn lúc này là nó là 10 15V có 13.5V à, thì mình sẽ cài cái tần số là thấp thấp thì mình sẽ dặn cái mức V là tầm 11V để cho nó sạc lại á thấp đây có nghĩa là cái mức V mà thấp nhất á, là 11 mình cho nó 11 đi 10 hay 11 tốt nhất 11 đi yêu cầu mà nó xuống cái là nó sẽ sạc liền đây 11 rồi mình sẽ dặn cái con bên ờ, tần số thấp này nè cho nó ờ, nhận lệnh đóng gờ le là mình sẽ dặn về bên ờ, bên bên phải ha dặn về bên phải chừng nào nó lên đèn thì mình nghỉ dặn chậm chậm thôi dặn về bên phải chừng nào đèn sáng nghỉ về bên phải rồi đèn sáng à rồi mình ngưng rồi lúc này mình sẽ cài đặt bên cái à, điện áp cao tức là khi nào mà nó ngắt thì mình khuyên mọi người nên dùng tầm 13V thôi đừng có nên nhiều quá à, cái bình thì nó 12V nhưng mà nó chạy lên được 14V thì mình chạy 13 13V 5 thôi thì mình sẽ dặn cái chỗ này nó lên 13V 5 ha. rồi 13V 5 cái mình sẽ dặn cái này nó về bên trái ha mình dặn về bên trái bên trái đến khi nào mà nó tắt cái đèn nó nhận lệnh này nó nghỉ rồi mình sẽ dặn tắt đèn dặn về bên trái ha dặn từ từ thôi nói chung mình làm được mọi người làm được mà một lần không được thì hai lần à, dặn về bên trái đến khi nào mà nó tắt đèn ha Điều khó dặn từ từ chậm chậm thôi thì cái này là do mình dặn nhiều quá nè chứ mình dặn dài dòng rồi. là 13 con 6 là nó sẽ ngắt ha à. đây nó ngắt rồi đó rồi bây giờ mình sẽ đấu lại ha mình đấu lại mình mở ra mở con dây này ra à, một cục cộng trực tiếp thì cứ để trong đi cộng trực tiếp này nó sẽ đi vào K1 ha K1 rồi cái cộng ờ, còn lại sẽ nối với, ờ, vô cái biến áp nè rồi nó sẽ cho đi qua đây cho qua cả công rồi như vậy là đã xong ha xong rồi thì dắt này á dắt này mình không dùng cái cái cái cái cái cái phần này nữa mình sẽ tháo nó ra tháo ra tại mình đâu còn chỉnh nó đâu mà mình lấy nó làm gì nữa rồi mình sẽ lấy cái bình một cái bình mình sẽ đi trực tiếp với hai cọng dây này luôn ha một cộng hai cộng à, mình chấm à, chì nguyễn đi đợi mình tiếng đây mình sẽ chấm ha cộng theo cộng trừ theo trừ mọi người lưu ý ha, là cái nguồn này là phải cao nha tầm 15V á chứ còn 12V mà bỏ vô là là nó hoạt động không có chính xác đâu cái này là mình cũng vất giả lắm à, mình không để ý cái lúc đầu mình về mình cũng cực lắm rồi nó sạc nó không có chính xác mà nó không ngắt luôn thì à, mình phải lấy cái nguồn tầm 15V á nếu 12V đến 12V thì mọi người sạc trực tiếp nó nó, nó đụng 12 12 nó bảo hòa là xong khỏi cần làm mạch gì hết nhưng mà nó cũng không đảm bảo lắm rồi như vậy là xong ha rồi mình sẽ đấu cái nguồn này đấu hai cái chân chân cộng theo chân cộng chân trừ theo chân trừ ha cộng theo cộng trừ theo trừ ừ. vậy thôi à, lúc này mình sẽ cắm điện vào thôi cho nó sạc 12V4 nha à, cái bình á cái bình là 12V4 cái này là được 12V4 là là 12V4 là tức là điện thấp le nó nhảy là nó cho nó cho sạc rồi mình sẽ cắm điện vào ha rồi cắm điện 12V5 à rồi để cho nó sạc một tí xíu ha để à, mọi người đợi tí xíu để cho nó đỡ tốn thời gian à, mình sẽ sạc cho nó lên gần đầy thì mình sẽ xem à, để cho mọi người cùng xem bây giờ là nó đang sạc tới 13V ha 13V mọi người đợi một tí xíu nữa là nó sẽ có 13V5 là nó sẽ ngắt ha mọi người thấy không 13V đợi tí xíu rồi ngắt rồi ngắt rồi đây 13V 13 12V 7 13V là ngắt rồi tại lúc cái đầu mình dặn á mình dặn nhanh quá nó không có chính xác ha. do đó mọi người dặn cái dặn cái biến trở này nè dặn từ từ từ từ từ từ thôi cho nó có độ chính xác cao ha rồi mình sẽ rút ra nè là cái bình bây giờ là nó nó đang đầy rồi mình sẽ cho nó mình gắn tải cho nó cho nó bớt bớt điện đi mình bớt điện đi rồi cái ờ, mình sẽ cho nó sạc lại chứ lúc đầu thì mình dặn cũng được nhưng mà mình thấy thì nó không thực tế lắm rồi dắt này là mình à, là nguồn điện dắt này là nó nó nó sạc nữa nè nó nhảy gờ le là nó sạc nè thấy không rồi 15 năm mình sẽ cấm lại nha nhớ mọi người nhớ dặn chậm chậm lại thôi rồi 12 quanh 8 12 quanh 9 13 v Đây lúc đầu là mình cài tới 13 v 5 rồi nhưng mà do mình nhạy dặn nhanh quá à, nó có thể sai chút đỉnh ha mình dặn mà nó, nó nhanh tay quá nó... rồi là tức là cái này là nó chạy chỉ được 13 quên một còn nó ngắt thôi ha còn nếu mà không được thì mình cứ ờ, dặn lại ha mình dặn lại à, chỉnh lại nhưng mà theo mình nghĩ thì tầm 13V là cũng được rồi rồi như vậy là quạt mặt này hoạt động tốt ha mình rút đuôi chui đây hoạt động tốt à, chúc mọi người thành công ha